kinh doanh bất động sản mùa dịch Covid-19, TTB Group phấn đấu duy trì ổn định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước diễn biến của dịch Covid-19 bùng phát ngày càng phức tạp, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do thu hẹp, thậm chí ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh. TTB Group đã tích cực chủ động tìm kiếm các cơ hội, giải pháp kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp, đảm bảo sự ổn định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Không giống như những doanh nghiệp khác, thay vì tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm nhân lực, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, TTB Group đã làm tốt công tác phòng và chống dịch như tổ chức phát khẩu trang, dung dịch rửa tay khô sát khuẩn, xà phòng miễn phí cho cán bộ công nhân viên, cư dân tại các tòa chung cư, vệ sinh phun khử khuẩn văn phòng, nhà xưởng, văn phòng làm việc, các khu chung cư đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty về các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tạo sự yên tâm cho người lao động tham gia làm việc – mọi hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường. Văn phòng giao dịch của TTB Group thường xuyên tiếp nhận từ 20 đến 30 lượng khách hàng, hàng ngày quan tâm tìm hiểu về dự án thông qua các kênh bán hàng online hoặc gặp mặt trực tiếp nhân viên để được tư vấn. Nhiều khách hàng tiến hành đặt cọc căn hộ với mong muốn được sở hữu cho mình những căn hộ tiện ích nhất. Tiến độ xây dựng chung cư tại các dự án Thái Nguyên, Bắc Giang của TTB Group vẫn luôn được thi công theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng. Nhà máy sản xuất cầu lông tiến bộ, TTB Bami vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo đáp ứng đủ số lượng cầu theo đơn đặt hàng không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc chậm giao hàng. Hệ thống các cửa hàng thép tiến bộ, duy trì tốt công tác bán hàng, phục vụ nhu cầu thi công xây dựng các công trình trên nhiều tỉnh thành khác nhau. Tại các cửa hàng thép, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra ổn định. Trước diễn biến của dịch Covid-19 bùng phát ngày càng phức tạp, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do thu hẹp, thậm chí ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh. TTB Group đã tích cực chủ động tìm kiếm các cơ hội giải pháp kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp, đảm bảo sự ổn định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.